Dạ, mời các Phật tử chúng ta dâng lời tác bạch. Lam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu lục hòa chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Chúng con kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu lục hòa chúng con đã được lương đức tam bảo nương đức trên sư phụ cùng chư tăng mà được phát nguyện tu tập các công đức cùng tụng kinh bái sám ba ngày hai đêm hồi hướng phước báu để cầu siêu cho các anh linh anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong công cuộc dựng nước giải phóng và giữ gìn đất nước nay đã viên mãn thời hạn phát nguyện chúng con cung kính cầu thỉnh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 để niêm hương bạch Phật và tụng kinh à, làm lễ kết đàn cho à, à, chương trình cầu siêu được à, viên mãn. À, chúng con xin được thỉnh à, chư tăng và mời quý tử chúng ta đồng khởi thân đứng dậy.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 tu tập báo tứ trọng ân ân quốc gia để cầu quốc thái dân an của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, vâng theo lời chỉ dạy của Sư Phụ và sự cắt cử của Chư Tăng Đại Chúng. Chúng con xin tác lễ kết đàn cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ du kích đã hy sinh, các đồng bào nhân dân tử nạn trong các cuộc chiến tranh từ trước tới nay, để giữ gìn bảo vệ nền hòa bình độc lập cho Tổ quốc. Các Phật tử thành kinh phát nguyện tu tập tùng kinh bái sám ba ngày hai đêm cúng dường tam bảo, sắm sửa phẩm thực thiết lập đàn trang nguyện cầu tám báo độ trì cho các anh linh được về nơi pháp hội, nhận phần phúc báo thọ tài ấm thực thính pháp văn kinh, quy y tam bảo phát tâm bồ đề tính tấn tu hành sớm ngày giải thoát Hôm nay đàn tràng viên mãn chúng con cũng xin đại diện cho tăng chúng hồi hướng công đức cúng dường của tất cả nhân dân Phật tử thiện nam tín nữ thập phương đã góp công hồi hướng tại nơi đền thờ liệt sĩ này đến cho các anh linh anh hùng liệt sĩ. Chúng con kính thỉnh chư Phật à, Bồ Tát chư Thánh Hiền Tăng từ Bi Gia Hộ, Xin thỉnh các đức hộ pháp chư thiên thiện thần đồng quán giáng đàn trang bảo hộ cho chúng con tác lễ kết đàn và cúng cơm cho chư vị anh linh anh hùng liệt sĩ được chú viên công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thường giá hộ Bồ Tát Ma Tát. pháp ma vương vô thường ơi ba cõi chẳng ai bằng người thầy dạy khắp trời người ơi cha chúng sinh tinh thường rộng lòng Sĩ tâm đại lễ ơi Nam mô tần hư không biến pháp giới quá hiền vị lai thập phương chư Phật tôn pháp ma hiền thánh tăng thường trụ tam bảo a tâm ma đại nhà lễ nam mô sa đương lai xưng di lặc tôn phật đại sĩ văn thù sư lời à, bồ tát à, đại hạnh à, phổ tôn bồ tát linh sơn hồi thượng phật bồ tát Sĩ tâm đảnh lễ Chúa cực à, lạc thế à, giới à, đại từ đại bi a di đà phật đại bi quán thế âm bồ tát đại thế chi. đại nguyện địa tạng vương bồ tát na thanh tình đại hải chúng bồ tát Phật sâu màu trắng gì hơn nơi trăm ngàn à, muôn à, kiếp có được nghe gặp nay à, con nghe thấy vâng gìn giữ tôn à, nam mô lăng nghiêm hội thượng phật bồ tát nơi à, nam mô lăng nghiêm hội thượng dạ, dạ, dạ. phật bồ tát nghe Phật à, Bồ Tát Diệu Trạm Tông chỉ bấn đồng tôn tu lắng yên vương thế hiểu tiêu ngã ức kiếp điên đạo tường tăng kỳ hoàn pháp thân nguyện kim đăng quá thần bảo vương hoàng độ như thị hằng xa chúng thương từ tâm tâm phụng trừng sáng thị tấn danh vi bảo phần năng phụng thịnh tế tôn vì chứng minh ngũ trược a thế thế tin nhầm như nhân chúng danh vi thanh vân chúng bất ngư từ tu nế đại hùng đại lượng đại từ bi căn tâm sự vi tế hoàng linh ngã táo đăng vô thường giang ư tầm phương giới tòa đạo tràng tuấn nhã đa thanh khá tiêu vong thượng ca gia tâm vô đồng chuyển nam mô thượng trụ tập phương phật nam mô thượng trụ tầm phương pháp nam mô thượng trụ tầm phương tăng nam mô thỉnh ca mâu ni phật nam mô phật đàn thủ vô lăng nghiêm nam mô quan thế âm bồ tát nam mô kim cang tạng bồ tát nhi thời thế tôn tung nhung kế trung dòng banh bảo quang quang trung dòng xuất thiên diệp bảo liên nửa hóa như lai tòa bảo hóa trung đảnh phóng thập đạo bánh bảo quang minh nhất nhất quang minh giải biên tiền tâm mang a giá kim các mười thuần tịnh kinh sáng chi sự biến ngữ không giới đại chúng nguyện quang uy ái kim bảo cầu phật nai hiểu nhất tâm tinh phần vô kiến đảnh tướng phóng quán như lai tuyên tuyết thần chú an na na lê tỳ sa đề bề sa ba sa sa đà di bằng đà bằng đà ni bằng đà đà bằng ni phong hồn đô lông văn sa bán na na lê tỳ sa đề bề sa ba sa sa đà di bàn đa bàn đa nê ba sa ra bán nê pha nô ông đô lô ông phan sa bán na na lê thị sa đề bề ra bà sa ra đa di Đa nê bà sa ra bán nê pha nô ông đô lô ông phan sa bán phù thứ thí giá bát công đức thủy tử thiên chân tiên tẩy chúng sinh nghiệp cầu trần biên nhập tỳ lỗ hoa tàng giới cá trung vô sư bất siêu luân thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phán tác tử ký quyên trừ nội ngoài đan địch đàng tràng sái khô mộc nhi tác dưỡng xuân khiết ế ban nhi thần tình đồ Sớm vì đau nội ngoại trung giang vô trượt quê thân phạm mu hiền tổng thần lương Bồ Tát liễu đầu cam lộ vị. Năng linh nhất chính biến thập phương tinh truyền câu ế tần quyên trừ phố sai đàn tràng tất thanh à, tình nhà dương à, chi à, tình nhà thủy ơi biến sái tam thiên nơi tánh không bát đức lợi nhân thiên nơi pháp giới quảng tăng diễn nơi diệt tội tiêu khiến nơi hóa diệm hoa hồng liên nơi à, nam mô thánh nhã lương địa bồ tát nơi à, nam mô thánh nhã lương địa bồ tát nơi à, nam mô thánh nhã lương địa Bồ Tát Ma Tát Thỉnh chư Tăng an tọa lưỡng ban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 chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn, dân quân du kích từ về, tất cả những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của đất nước và vì sự nghiệp gìn giữ đất nước, cùng tất cả các anh hùng đã hy sinh xương máu vì độc lập hòa bình đất nước Việt Nam. Chúng con kính thỉnh chư Phật, Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng từ bi gia hộ, xin thỉnh các đức hộ Pháp, chư Thiên Thiện Thần, đồng quang gián đàng tràng bảo hộ cho Pháp hội được như Pháp Nam mô Đại Thánh Khai Giáo A Nan Đà Tôn giả tiên dân chỉ vì anh linh anh hùng liệt sĩ chân sĩ trần vong đồng bào tứ nạn dân quân du kích tự về tất cả những người đã hy sinh vì sự nghĩa đấu tranh dòng đồng lòng của đất nước và vì sự nghiệp xin giữ đất nước cùng tất cả các anh hùng đã hy sinh xương máu vì sự đồng lập hòa bình đất nước Việt Nam những người bị tra tấn chết trong các nhà tù các người phục giảm ba đất liền và các hải đảo những người bị thủ tiêu trong các cuộc kháng chiến dựng nước giữa nước và chiến tranh giải phóng dân tộc những người chết trong các cuộc chiến tranh vì nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam từ thời cái dân lập quân cho đến ngày nay và các hương linh đủ duyên với ba môi hôm nay giờ này nước ngoài được phải cùng tới thủ cấm lộ vì nam mô đại thánh ngài giáo an đã tôn giả tiếp nhận chư vị anh linh anh hùng liền dạy chính liệt đường bóng đông bao thứ đàn dân quân vô kính từ về tất cả những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh dân tộc lòng của đất nước và trừ sự nghiệp xin giữ đất nước cùng tất cả các anh hùng đã hy sinh xương máu vì sự độc lập hòa bình đất nước Việt những người bị ra đứng trên đông các nhà tù các buồn giam ở đất liền và các hải đảo những người bị thủ tiêu trong các cuộc kháng chiến dựng đường dưới nước và chiến tranh dài bóng dân tộc những người chết trong các trong cuộc chiến tranh vì nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam từ cái dân lập Phật cho đến ngày nay và các hướng lên tu xuyên với tâm hồi hôm nay giờ này đưa hoài lên quan cùng tới tu cam lộ vì nam mô đại thánh cha giáo an năng đà tôn giả tiên chân chư vi anh lên ơi không việc gì chiến sĩ thân vong đồng bào tử nạn dựng quân vũ kinh tư về tất cả những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của đất nước và vì sự nghiệp gìn giữ đất nước cùng tất cả các anh hùng đã hy sinh xương máu vì sự độc lập và tương đương vì Nam những người bị đa từng giết trong các nhà tù các vùng giam mơ đất liền và các hải đảo những người bị tù thiếu trong các cuộc kháng chiến dựng nước giữ nước và chiến tranh dài phóng dân tộc nhiều người chết trong các cuộc chiến tranh vì nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam từ thời kháng dân lập quốc Ngày nay bà các hướng đến chú duyên tới pháp hồi hôm nay giờ này nước ngoài đường Phật tuồng tới tụ cảm đồ vị Nam Mô Đại Tam Hội Bồ Tát Ma tám Nam Mô Lăng Ba Hội Bồ Tát Ma tám Nam Mô Lăng Ba Hội Bồ Tát Ma tám lửa cháy rừng giờ tiêu thần sát thần sát con bị tiêu đốt con muốn sinh về tình độ nghe tùng hóa nghiêm bốn câu kinh để tam hướng biên rõ các đứng vương ba đời nên quan tính pháp giới này đều do tâm tạo ba địa ngục sân oan già đa đế gia sa ba già đa đế gia sa ba già đa đế gia sa ba phù siêu tình chân ngô nam mô bồ đề gia đi đa đi đắc đăng a đa gia nam mô di đa di đa di đắc đăng a đa gia nam mô đề di gia đi đa đi đắc đăng a đa gia nam mô đề di gia đi đa đi đắc đăng a đa gia nam mô đề di gia đi đa đi đắc đăng a đa gia nam mô đề di gia đi đa đi đắc đăng a đa gia Amor ra di đà di đà đà đà đà đà mô đề đà di đà di đà đà đà đà mô đề đà di đà di đà đà đà đà mô đề đà di đà di đà đà đà đà mô đề đà di đà di đà đà đà đà mô đề di đà di đà di đà đà đà đà mô đề đà di đà di đà đà đà đà mô đề đà di đà di đà đà đà đà mô đề đà di đà di đà đà đà đà mô đề đà di đà di đà Nam mô Bồ Tát Đà Gia Mô Bồ Tát Đà Gia Mô Bồ Tát Đà Gia Nam mô Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Tăng A Đà Sa Nam mô Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Tăng A Sa Nam mô Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Tăng A Sa Nam mô Bồ Đề Di Đà Di Đà Tăng A Sa Nam mô Bồ Đề Di Đà Di Đà Tăng A Đà Nam mô Bồ Đề Di Đà Di Đà Tăng A Đà Nam mô Bồ Đề Di Đà Di Đà Tăng A Đà Nam mô Bồ Đề Di Đà Di Đà Tăng A Đà Nam mô đế di đà di đà di đà đà nga gia mô bồ đế di đà di đà di đà đà nga gia mô bồ đế di đà di đà di đà đà nga gia mô bồ đế di đà di đà di đà đà nga gia mô bồ đế di đà di đà di đà đà nga gia mô bồ đế di đà di đà tế gì già gì đa gì đa tăng ái giám mô bồ đề Di Đà Di Đà Di Đà tăng ái giám mô bồ đề Di Đà Di Đà Di Đà tăng ái giám mô bồ đề gì già gì đa gì đa tăng ái giám Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Đà Ngã Gia Mô Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Đà Ngã Gia Mô Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Đà Ngã Gia Mô Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Đà Ngã Gia Mô Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Đà Ngã Gia Mô Bồ Đề di đà tăng a sa mô bồ đề di đà di đà di đà tăng a đà sa giải quan kết chân ngon ám tâm đà ra già đà sa ba tâm đà ra già đà sa ba tâm đà ra già đà sa ba tâm đà ra già đà sa ba nam mô đại phương quang và quang nghiêm kiến nam mô thượng trụ mười vương và nam mô thượng trụ mười vương và nam mô thượng trụ mười phương tăng nam mô tịnh ca mâu ni vương nam mô đại bi quang thế âm bồ tát nam mô minh vương cô hồ địa tạng vương bồ tát nam mô ngài giáo an đà tôn giả xin quý phật phần chúng sinh quy pháp chúng sinh quy tăng quy phạm cũng tề toán quy pháp đề dục tổn quy tam tên tình toán quy phần kính quy pháp kính quy tăng kính chúng sinh quy phật chúng sinh quy ba chúng sinh quy tăng quy phật phúng tự tốn quy pháp điều dục tốn quy tăng thịnh thân tốn quy phật tính quy pháp kính quy tăng kính chúng sinh quy phật chúng sinh quy ba chúng sinh quy tăng quy phật phúng tự tốn quy pháp điều dục tốn quy tăng thịnh tình tốn quy phật kính quy pháp tính quy tăng kinh hết thời con nê cầu sám mối chúng sinh vô biến thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện nào phản đạo vô tư thể nguyện tàn từ tính chúng sinh thể nguyện độ từ tính phiền não thể nguyện đoạn từ tính pháp môn thể nguyện học từ tính phản đạo thể nguyện tàn diệt định nghiệp chánh ngon bác la mạc lăng đà đành sa bà hăng sa ba ba la ma la da ni sa ba ding ye chen cha ngo na na do la ke sa ba na do la ke sa ba na do la ke sa ba ka yết no chen ngo nam bồ bồ đế gì ra đã gì đã đăng a đã giang bồ bồ đế gì ra Đan đan a đa giang bồ bồ đế di đà đa di đan đan a đa gia tam mùi gia giới chân ngon án tam mùi gia tam đà pa mãn tam mùi gia tam đà pa mãn tam mùi gia tam đà pa quý Phật tử chúng ta đại diện lên để dâng phẩm thực, để chư Tăng à, cúng cơm cho hương linh. Mình có bố trí không? Nếu không thì à, ở dưới chúng ta chắp tay trang nghiêm, hướng tâm tới các thầy Bạch. À, để chúng ta chắp tay trang nghiêm. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, chứng minh và giáo hộ. Chúng con xin nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, oai lực chư Bồ Tát, oai lực hòa hợp của thập phương Tăng gia trì. Giờ này, đàn tràng vật thực trang nghiêm thanh tịnh, chư Tăng với tấm lòng, biết ơn chúng con xin chú nguyện phần tịnh tài phẩm thực thanh tịnh này của các Phật tử đã phát tâm cúng dường Tam Bảo, hồi hướng cúng dường phước báo cho các anh linh anh hùng liệt sĩ. Nguyện cho tất thảy các anh linh anh hùng liệt sĩ đủ duyên về trong Pháp hội hôm nay, đều xả bỏ được tham lam mà thọ thực no đủ. Nguyện tùy theo phúc báo tu tập, cúng dường của các tín chủ mà các anh linh hôm nay về chùa được thọ thực no đủ, kết duyên với chính Pháp tu hành thoát khổ chương à, phép màu tửa nướng chư Phật Nhờ chân ngon bí mật tối linh Nguyện hướng linh về đây thọ hưởng đan thần Trai đàn như pháp tỉnh thần cúng dường Trai đàn tinh khiết hương vị thơm ngon Giáo pháp của Như Lai nấy chữ tăng có thần chú biến thực biến thủy chân ngon Thính đài trung khắc miễn đồng lời nhất tâm chi a tụng biên thực sân no nam mô tam bà ca ca la bà lo chi đề an tam bà ra tam bà ra om nam mô tam bà ca ca la bà lo chi đề an tam bà ra tam bà ra om nam mô tam bà ca ca la bà lo chi đề an tam bà ra tam bà ra om nam mô tam bà ca ca la bà lo chi đề an tam bà ra tam bà ra om nam mô tam bà ra tam bà bà lo chi đề an tam bà ra tam bà ra om nam mô tam bà ra tăng a đa bà lô chi đề an tam bà sa tam bà sa Om nam mô tam bà lan tăng a đa bà lô tam bà sa tam bà sa Om biến tỷ chân ông nam mô tô lô bà sa đã tăng a đại sa đã địa tán tô lô tô lô bà sa tô lô bà sa tô lô sa bà nam mô tô lô bà sa đã tăng a đại sa đã địa tán tô lô tô lô bà sa tô lô bà sa tô lô sa bà sa địa ta tu ru tu ru va sa tu ru va sa tu ru sa ma nam mô tu ru ba sa ra tăng a ra sa ra địa ta tu ru tu ru va sa na ra na ra sa ma nam mô tu ru bà ya ra ta ga ya ya ra thiệt tu ru rô tô rô an đa tô rô an đa tô rô sa bà nam mô tô rô bà ya ta ga ra ra thiệt ta tô rô tô rô bà sa tô rô bà sa tô rô sa bà nam mô tô rô bà ya ra ta ga ra ra ra thiệt ta tô rô tô rô bà sa tô sa tô rô sa bà nhất từ tuệ lên chân ngon án tông tông tông tông tông án tông tông tông tông tông án tông tông tông tông tông dù ai chân ngon nam mô tam mạng đa một đà nam mạng tông nam mô tam mạng đa một đà nam 满堂难顾。 đa mô cha nam bản tôn nam mô đa bảo như lai nam mô bảo thánh như lai nam mô diệu giác thân như lai nam mô quảng bá thân như lai nam mô ly vô ý như lai nam mô cam lô như lai nam mô a di đà như lai thường chủ gia trì tình pháp từ cam thi hạ sa cô hồn chúng huyền đều đo đủ xa tâm la mô thoát u minh sanh tịnh độ quý tam bảo pháp bồ đề hộ so chúng tình đạo vũ thượng con đường vô vi xuống đời sau em tại cô hồn đồng pháp thường này các cô hồn chúng này tôi các vi công đức cam kiến thời vương hết tại cô hồn thường cũng dây sáng con án nga nga năng tâm bà bà việt nhập sao bà việt nhập sao mắng ngang nga năng tâm bà bà biệt nhập sao mắng ngang nga năng tâm bà bà biệt nhập sao mắng ngang nga năng tâm bà bà biệt nhập sao mắng ngang nga năng tâm bà bà biệt nhập sao mắng ngang nga năng tâm bà bà biệt nhập sao sắc hương à, sắc hương mỹ vị biến khắp cõi hư không duy nguyện đắng đắng chư vì anh linh anh hùng liệt sĩ cùng chư linh hôm nay về trong pháp hồi nương ngoài lực tam bảo được thọ thực no đủ Nghe kinh thinh pháp tội chướng ác nghiệp tiêu trừ Sớm thoát u minh siêu sinh tình Độ Nam Mô sinh tình Độ Bồ Tát Ma Tá Nam Mô sinh tình Độ Bồ Tát Ma Tá Nam Mô sinh tình Độ Bồ Tát Ma Tát nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm sau thời thượng an lành hết thảy các thời đều an lành nguyện chư thượng sư tướng nhiếp tổ nguyện ngôi tam bảo thương nhiên thọ nguyện trang hộ pháp thương ủng hộ bốn loài lên ngôi đất báu ba cõi ta sinh áo sen xa ngã quỷ chứng tam hiền vạn loại hữu tình lên thập địa nam mô sinh tình độ bồ tát ma nam mô sinh tình độ bồ tát ma tát nam mô sinh tình độ bồ tát ma tát à, tĩnh chư tăng à, tĩnh đại chúng người ta sẽ tụng kinh à, thính đại chúng ta tụng kinh à, Phật dạy bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong à, thính chư vị anh linh anh hùng liệt sĩ cùng các hương linh à, chúng ta cũng tùy xứ an trồ và à, thính pháp văn kinh Phật dày bay Pháp khiến đất nước không bị diệt vong thuở xưa Đức Phật trụ tại núi Linh Thiếu nơi thành vương xá cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị tỳ kheo lúc ấy có vua nước Ma Kiền Đà tên là A Già Thế trong cõi năm trăm nước nhỏ nước kế bên là Việt kỳ không chiếu thần phục nên ông định đem quân sang đánh vua bèn triều tập quần thần nói kiến nước Việt kỳ giàu có sản xuất nhiều trân báu mà không chịu thần phục ta theo ý các khanh ta có nên đem quân sang chinh và không trong chiều có vi thừa tướng tên là Vũ xa đáp nền đánh vua mới bảo Vũ xa Phật cách đây không xa ngài là bậc thánh chỉ có đủ tam minh biết nên mọi việc khanh này đến chỗ Phật theo ý ta lừa lời thăm hỏi xem nếu đem quân đánh nước kia thì có thể thắng được không thừa tướng vâng lệnh liền cho thắng xe ngựa đến tinh xa ông, đến trước phật đành lẽ ra mang đến vần báo ông ngồi sang một bên đồi hỏi thừa tướng từ đâu đến ông đám vua sai con đến đành lễ hỏi thăm khỏe vật vâng. như mọi khi đức phật hỏi tiếp vua và nhân dân bề tôi đều bình an cả chữ ông đáp vua và nhân dân nhờ ân phật thấy đều bình an những dịp đó bành luôn vua và nướng việc kỳ có hiểm khích định đem quân sang chinh và không biến theo thanh đi có thể chiến thắng được không đức phật đam này thừa tướng nhân dân nước việt kỳ thực hành bảy pháp nên không thể thắng mong rằng vua suy xét cẩn thận không nên vọng lòng động dậy bình thưa tướng bèn hỏi phật bày pháp đó là gì đơn phân vâng đám bày pháp đó là một nhân dân nước đó thường tu họp bàn luận chính pháp tu phước từ xưa hai vua tôi thần dân nước đó trên dưới một lòng kẻ làm tôi làm dân thì chúng lương người làm vua thì nghe lời can gián không bảo ác ba nhân dân nước đó gìn giữ chánh pháp khuyên bảo nhau không lườm của đời không dám phạm tội trên dưới đều tuân theo phạm tắc bốn nhân dân nước đo giữ theo lê nghĩa kinh cấn nam nữ phân biệt lớn nhỏ có thứ tự không để mất nghi tắc năm nhân dân nước đo hiếu dưỡng cha mẹ kính yêu sư trưởng nghe lời rằng bảo vệ vô coi đó như là phạm tăng quốc gia sáu dân nước đó biết theo thời tiết đất đai quý trọng lúa thóc bốn mùa dân chúng siêng năng cày cấy không bỏ bê bày dựng nước đó tôn đào kinh đức trong nước có xã môn thanh già la hán từ xa đến đều cung dường càng từ áo mền dường trong tuôn thang ai làm vua mà thực hành được bấy pháp này thì không bị nguy khốn giàu cho đem binh cả thiên hạ đến đánh cũng không thắng được này thừa tướng giả như nhân dân nương việc ý chí thần hành môn pháp thôi cùng không thể đánh thắng được uôn chi là thực hành cả bảy pháp bây giờ đức thế tôn liền nói kệ tăng người không đủ cậy tuy tăng khổ bên mình phải cầu pháp tự thắng thắng rồi được vô sinh vua xá nghe phật nói kệ liền thấy được đạo lục ngay mọi người trong pháp hội đều đắng quả tu đà hoàng thừa tướng liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ phật ra về ông đem mọi việc thưa lại với vua vua bèn từ bỏ ý định đánh nước việt kỳ nghiêm chỉ theo lời phật dạy lấy đó để giao hóa nhân dân nương việc kỳ đến quê thần trên dưới kinh quy nhau nước nhà hưng thịnh nam mô vần bốn sư thế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 ngày đêm nên trí tâm nhớ nghĩ và tư duy về tam điều giác ngộ của các bậc đại nhân điều giác ngộ thứ nhân thế gian vốn vô thường nghe còi nương rừng mong manh bốn đại lại khổ không nam âm là vô ngã luôn sanh diệt biên đổi và rồi không có chủ tâm là nguồn biển án thân là rừng nghiệm tội à, nếu quan sát như thế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 đến tri tôn ngã vui cảnh nghèo dư đạo lấy tuệ làm sự nghiêm ma điều giác ngộ thứ tư lưỡi biếng phải xa đọa nên thường hành tinh tấn để phá phiền não ác chiết phục cả bốn ma ra khỏi ngục âm giới điều giác ngộ thứ năm ma ngũ phải trần tử nên bồ tát thường nhớ luôn hồn đồng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biện tài rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho từng ca điều giác ngộ thứ sáu à, nghèo khổ hãy ngoan hơn thường kết nhiều duyên ác bồ tát hành bố thí bình đẳng với oán thân không nhớ đến lỗi của không ghét bỏ người ác điều giang ngộ thế bay á năm dục là tai họa thân giàu ờ, cõi tùng nghề nhưng không nhiễm dục lang thường nhớ nghĩ bái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 nên phát tâm bồ đề à, tu hành cầu thánh đạo kêu độ khắp tất cả nguyện thấy thế chúng sinh à, gánh chịu vô lượng khổ khiến cho tất cả loài đều được đại an là nghe tam điều nói trên đây như Phật và Bồ Tát đã từ mình giác ngộ tinh tấn hành đạo tu từ bi trí tuệ nương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ niết bàn rồi trở lại sinh từ à, độ toàn các chúng sanh cũng đem tâm điều này chỉ dạy cho tất cả khiến mọi loài chúng sanh à, biên đường sinh năm bổn dục tu tâm theo thanh đạo nếu người đệ tử phật tư duy tâm điều này sẽ ở trong mỗi niệm diệt được vô lượng tội tăng tiến đến bồ đề mau thành tựu chánh giác dưng hằng đường sanh từ thường an trú chư tăng văn tập về trước ờ, tam bảo để hồi hướng à, ờ, thỉnh ờ, chư tăng ờ, đại chúng đã đồng quỳ gối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 Toàn thể chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có theo công hạnh Bồ Đề của chân Sư Phụ và Đại Tăng Chùa Ba Vàng, cùng với lòng thần kính nương tựa chư Tăng cúng dường tam bảo lòng thần kính tri ân báo ân đền ân nghĩa tới chư ân linh các anh hùng liệt sĩ của tăng ni phật tử nhân dân thiền nam tín nữ thập phương đã cúng dường tại đền thờ liệt sĩ chùa ba vàng các Phật tử trong thời à, gian qua đã à, cùng à, đóng góp số tiền tài là một tỷ ha trăm hai mươi bảy triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng để hồn tác lễ cúng dường hồi hướng cầu siêu cho chư vị anh linh anh hùng liệt sĩ chúng con nguyện hồi hướng tất cả công đức phước lần này cùng à, công đức tùy hỷ à, đến à, của các Phật tử đến đàng lễ cầu siêu hôm nay nguyện cho các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn dân quân du kích tử về tất cả những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh à, giành độc lập của đất nước và vì sự nghiệp gìn giữ đất nước cùng tất cả các anh hùng đã hy sinh xương máu vì sự độc lập hòa bình đất nước Việt Nam. Những người bị tra tấn chết trong các nhà tù, các ngục giam mở đất liền và các hải đảo, những người bị thú tiêu trong các cuộc kháng chiến rừng nước giữ nước và chiến tranh giải phóng dân tộc, những người chết trong các cuộc chiến tranh vì nền độc lập tự do của dân tộc, Việt Nam từ thời khai sân lập quốc cho đến ngày hôm nay và các hướng linh hôm nay đủ duyên về trong pháp hội nương năng lực này mà xả bỏ lầm mê xa rời chấp trước tin sau tam bảo sớm sinh về cõi Phật an vui. Nguyện cho Phật tử thiền nam tín nữ cùng nhân dân thập phương đã khởi niệm trí ân thiết lập đàn tràng tác phúc cúng dường tam bảo để hồi hướng cho các hương linh cùng được nương phúc lần này mà tại ất tật bền tiêu trừ mạn Vì bình an các sự cắt tường ra đạo hứng long thiền cắn khai phát phúc lành Ngày ngày càng tăng trưởng Chúng con lại nguyện cho ất tái chư thiên chư thần chư hộ pháp hôm nay bảo hộ đàn tràng Nương công đức phúc lần này mà tấm bồ đề tăng trưởng Luôn tinh tấn bồ đề cầu đạo vô thường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 mời Phật tử chúng ta đồng đứng dậy. Kết đàn công đức có bao nhiêu, Con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh, nhà Thầy đều thể nhập vô sinh nhân nguyện tiêu ba chương sách phiền não nguyện đương trí tuệ thật sáng ngời nguyện các tội chương thấy tiêu trừ đời đời thường hành bồ tát đạo nguyện đêm công đức tu hành này chán dài mười phương khắp tất cả hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác từ à, quý a y a phật ơi nguyện à, cho chúng sinh người à, hiểu thấu à, đạo lớn người à, phá tâm vô thượng từ quy y pháp mới nguyện cho chúng sinh người à, thâm nhập kinh ta người à, trí tuệ à, như biển từ quý ái tăng người nguyện cho chúng sinh à, quản à, lý đại chúng ơi à, hết na thầy không ngại lâm mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức Lam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức. Trong ba ngày qua, Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng chúng con được lương đức tam bảo, nương đức trên sư phụ cùng chư tôn đức mà tạo lập được phần công đức báo ân trong công đức Bồ đề Phật tử chúng con được cử làm đại diện cho các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng. Xin cùng các anh linh, anh hùng liệt sĩ phát nguyện tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu vô thượng Bồ Đề để trên đền bốn ân lặng dưới cứu khổ ba đường. Theo tinh thần Phật Pháp đồng hành cùng dân tộc, để góp phần làm cho đất nước được thanh bình, chúng sinh được giác ngộ, Phật Pháp được thịnh hưng. Chúng con xin cầu chúc trên Sư Phụ cùng chư Tôn Đức Tăng, Chủ tế xa Bà Dài Nâu để hoàng truyền giáo Pháp Phật và nguyện chúc cho Tam Bảo trường tồn ở thế gian, làm chỗ dựa, chỗ cứu khổ cho chúng sinh một lần nữa chúng con xin được đầu thành đảnh lễ tri ân trên Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ, tri ân chư Tôn Đức, Tam Bái, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu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 ca mẫu ly phật làm mô bổn sư thích ca mâu lý phật nam mô bổn sư